La la la la la la la la la la la Hey, trời ơi, trong rừng này nhiều tổ ong quá Phải lấy thật là nhiều tổ ong đem về nhà để gọi là chấm bánh mì ăn mới được Trời bên đây còn thêm một cái nè Ok, quay, chọi cái nè Đó, rồi tổ ong Tổ ong đâu, tổ ong đâu Ui, nó văng qua đây, văng qua đây Ok, lẫm nè à,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 Ok anh em ơi Thì như anh em đã thấy á, là hồi nãy đến giờ á Mình đã gọi là đi farm mật ong mấy bạn ơi Dạo gần đây trong cái rừng này nó có nhiều mật ong lắm mấy bạn ạ à. Mình sẽ đi farm thật là nhiều mật ong luôn Để mình đem về nhà mình chấm mật ong với bánh mì mình ăn các bạn ơi Có bạn nào thích ăn bánh mì chấm mật ong không? Mình nghe nói là có nhiều bạn rất là thích ăn bánh mì chấm mật ong nè Rồi cũng có nhiều bạn rất là thích ăn bánh mì chấm sữa nữa Trời ơi, nghe nói rất là ngon luôn <laughs> Cho nên là hôm nay mình sẽ đi kiếm thật là nhiều mật ong Đem mình nhà chấm sữa mới được Ê, ê, ôi rồi xong té xuống hố luôn bạn ơi Trời ơi, trời ơi, ướt hết người cái tôi luôn rồi Thôi xong rồi, trời ơi, phải về nhà thay đồ thôi uhm, Ủa, Ủa bên kia có ai vậy ta Hình như là Kairon với Camui phải không nhờ Ủa, ủa, ủa, để mình chạy qua mình coi coi Trời ơi chị Camui em nói chị nghe nè Chị là người lớn mà bây giờ chị bắt em đập cái này là sao hả chị hai Trời ơi em không đập ai đập cho chị là con gái em phải sao chứ con gái con trai phải mạnh mẽ lên mà không lên mà đập đi chứ Nhưng mà chị lớn tuổi em Ơi ơi hai người kia Hai người kia Ủa có chuyện gì mà hai người đứng đây cãi nhau vậy hả Nhìn nè Một cái tổ ấm to đùng luôn Ôi trời ơi Ôi trời ơi trời ơi trời mấy bạn ơi bạn coi kìa Ui ôi lần đầu tiên trong cuộc đời Mình thấy một cái tổ ong nó to đến như vậy luôn bạn ơi Trời trời trời trời Ê hai người kia hai người kia Em là em thấy cái tổ ong này trước nha Em, em xí nha em xí nha Gì gì gì bậy bậy bậy bậy rồi bạn bạn Trời ơi nguyên cái tổ ong bự và bá như thế này Cả tim mình ăn còn hết nè bạn bạn lấy mình lần sau Tôi không cần biết tôi không cần biết Bây giờ một trong hai người hồi nãy đứng cãi nhau Không ai chịu lấy cái tổ ong thì thôi giờ tôi tôi tôi lấy nha Vậy này là của tôi nha dạ. Ok cài cài cài chết chết ờ, nhưng mà ê ê chờ chờ chờ nó lấy xong rồi mình cướp mình cướp mình cướp à cái gì giờ em lấy xong rồi cướp hả còn lâu còn lâu nè cho chị nhìn nè sản nè rồi rìu nè đó kiếm nè các kiểu đầy đủ hết nha dám cướp của em không em ghê ghê ghê ghê ghê ghê Caron có súng luôn hả ừ. à, ừ. à, à, thì à, nói, nói, nói chung á thì à, người ta thường nói là chia ngọt sẻ bùi đúng không bọn mình à, ừ. có có có có được gọi là đồ ăn thì bọn mình phải chia cho nhau chứ đúng không đó đúng thì à, rồi. À, bây giờ cái tổ ong này nè để mình lấy nó về xong rồi bọn mình chia cho làng hero team bọn mình ăn ha ha ha à, thôi đúng à, Caron cất súng vô đi đừng đừng cầm súng ra mình mình sợ lắm à đâu mình mình đâu làm gì đâu mình chỉ cầm chơi thôi bạn à ok ok ok trời ơi trời ơi Caron hải vụ bạn ơi Caron có súng trời ơi vậy làm sao sao mình đấu lại cây đôn đây à, cãi đi cãi đi à thôi bây giờ vậy nè bây giờ à, ủa mà sao tự nhiên hai người lại đứng đây cãi nhau không chịu lấy lấy mật ong đi trời ơi em nghĩ cái tổ ong to đùng như này chẳng lẽ đằng trong không có ong chúa hả ủa ong chúa hả ừ đúng rồi ha à? cái tổ ong nó to như thế này thì tất nhiên là bên trong nó phải có mấy con ong to ơi là to luôn mình mà đập ra một cái là ong nó dí nó chích mình chết luôn á ôi giờ sao ta giờ sao ta À đúng rồi, cái đó cái đó tôi nói ông nghe nè Cái đó đây, tôi có một cái cách này rất là hay nè Bây giờ tôi với ông á, chỉ cần lại đây nè Lấy một ít mật ong, hiểu không? Lấy một ít mật ong, sau đó tôi với ông á Sẽ đem lại chỗ chị ca mui nè Mình sẽ chét chét chét chét lên trên đầu của chị ca mui Đó, thế là mấy con ong nó nhìn thấy chị ca mui có mật ong Nó sẽ đuổi theo Và bọn mình sẽ đặt tổ ong rồi bọn mình lấy mật ong Hợp lý không? Hợp lý bạn ơi, hợp lý bạn ơi Ủa, ủa, ủa, sao không chọn là em mà lại là chọn là chị? Tại vì chị là lớn hơn bọn em Kairon à, Đúng mới rồi. có 17 tuổi à Em thì chỉ có mới có 19 tuổi thôi Còn chị Camui thì đến tận gọi là hai mươi mấy tuổi 30 tuổi Đúng rồi cho nên chị, chị, chị Camui phải là người làm Nhưng mà em à em à Các em là con trai các em là con trai thì các em phải đánh bắt cho các bạn gái à, à, bọn em có có súng nè bọn em có kiếm nè à, à, à, cái đó này cái đó này tôi nói bạn nghe nè à, bây giờ bạn thì có có súng á tôi có kiếm nè nhưng mà bả thì bả có nguyên cây đại liên luôn bả mà xả đạn cái là tôi với ông mà bánh sát luôn á trời ơi trời khó. <laughs> à. à, thôi thôi được rồi thôi được rồi à, chị chị ca mui cứ ngồi nghỉ nghỉ ngơi nha để bọn em tự lấy cây ờ, cây. Ừ, trời à, ơi tức quá tức quá mà thôi rồi để em tự lấy cho mệt ghê á Bây giờ mình sẽ lấy cho mình mấy cục đất nữa bạn ơi Đó sau đó mình sẽ để lên đây nè Rồi mình sẽ xây cho mình một cái cây cầu thật là cao nha Đó một cái cây cầu bằng đất đó bạn ơi Sau chúng ta chúng ta sẽ leo lên đây Và chúng ta sử dụng cái gọi là cái cái này ta gọi là gì ta À cái mũi giáo nè Để chúng ta chọi cái tổ ong nha bạn Những bạn nào mà không biết cách lấy gọi là tổ ong an toàn á Thì mấy bạn hãy hãy làm theo mình nha Chúng ta hãy sử dụng một cái mũi giáo nè Để chúng ta chọi vào đây thì nó sẽ không có ong nha bạn Đó thấy không không hề có một ong nào xuất hiện hết mà chúng ta vẫn có thể lấy được mật ong nha coi nè đó chọi nè đó ôm mực ong rơi xuống là cay cay cay mực ong này mực ong nè đó lượm đi cay lượm đi lượm đi từ từ từ hai người đừng có giành nhau ở đây nhiều lắm yên tâm ở đây nhiều lắm em lấy chồng mọi người hết luôn <laughs> ok ok đặt ra nè đó đặt ra nè trời nhiều lắm đặt ra nè ôi ôi Ủa, bên trong đây nó có gì ta? Ôi, ôi, ôi mọi, mọi người mọi người lên đây lên đây lên đây. Lên đây lên đây, em, em cho mọi người coi nè, trên đây có gì lạ nè, lên đây lên đây. Ui khoan khoan. Ờ em mới vừa thấy trên đây nó có gì nè chị Camui đi ra ra để em em đặt đường cho chị leo lên ừ. nè ở đây nè ở đây nè ui ui mọi người ơi mọi người mọi người lên đây lên đây đây ồ ở chỗ này ở chỗ này tôi thấy nó có một cái gì màu xanh xanh ở trong cái tổ ong nè trời ơi nhìn lạ quá à wow, wow. mấy mà chứ hả Đạp, gì vào gì, gì vào ủa cái này là một cái cánh cổng hả hay sao mà mình phải vào nó chính xác là cánh cổng đó nó chính xác là một cánh cổng trời ơi ủa cổng hả thôi à. lỡ lỡ đâu em chui vô cái cánh cổng này các em bị gì sao thôi chị chị ca mui vô vô trước đi à trời ơi tức quá mấy bạn ơi hai người này hai người đó hai người này nó người ta có có súng người ta hù mình đó bạn ơi tức quá mình không làm được gì hết <laughs> thôi được rồi để tôi vô được chưa trời ơi đúng rồi vô lẹ đi bạn ơi ỷ ỷ có súng rồi cứ móc súng ra rồi <laughs> đe dọa tôi <laughs> ok rồi thôi hy sinh vậy vô luôn một hai ba trời ơi đừng giết con nha ủa? ủa ủa tại sao mình lại quay trở về làng làng hero team vậy ta ấy nhưng mà khoan ủa? tại sao quá trời mật ong ở đây vậy ủa, ủa, cây cây cây cây cây ron ơi cam cam ơi qua đây qua đây nhanh lên qua đây nhanh lên ủa như phong kéo mình rồi chị đi đi đi đi đi à, đi đi về về về về qua đây qua đây qua đây Thôi mọi người ơi, mọi người nhìn nhìn nhìn nhìn xung quanh kìa. Trời ơi, ở xung quanh đây tàn là mật ong không à. Trời ơi là trời cái gì vậy? ủa sao toàn mật ong không vậy trời, trời ơi thích lắm luôn á mật ong ngon trời cái gì vậy cây đó cây đó ơi trời ơi ông làm gì vậy cái vấn đề không phải là có nhiều mật ong mà là ông hãy nhìn đi xung quanh đây chính là làng hero team mà nhưng mà làng hero team của chúng ta đang bị gọi là bao phủ bởi bởi mật ong luôn trời ơi nhà nhìn nè nhìn nè cái nhà ừ. của anh dịch nè nhà của anh dịch mà nó còn bị gọi là mật mật ong đè lên luôn nè trời ơi wow. trời. kỳ vậy ôi Đấy chơi rồi chơi rồi làng hero team ở thế giới khác đấy chứ ừ em còn không biết nữa không biết cái này có phải là làng hero team hay không nhưng mà em thấy ở đây quá trời mật ong luôn em nghĩ cái này là cái làng hero team ở trong cái tổ ong á chị ơi ui ơi thiệt chứ trời ơi hồi nãy mình lấy ong chi mà giờ làng hero team chết tôi rồi làng hero team nó bị phủ hết mật ong rồi các bạn ơi đâu, đâu từ từ để mình xem coi cái này phải là mật ong thiệt không mình chui vô thử nha Ôi cái này đúng là mật ong rồi bạn ơi Trời ơi nó ngọt ngay à Trời ơi trời, trời mình chui vô tí chắc tí nữa mình béo phì luôn á Mình bị tiểu đường luôn quá trời Mật ong nó ngọt ngay à Thôi Ủa chứ không ơi bánh, bánh mì đâu Bánh mì đâu lấy cho bán liền dạ. Trời ơi Ngon quá ngon quá Ừ ha Buồn ghê á Nếu như mà bây giờ mà chúng ta có bánh mì là chúng ta lấy bánh mì chúng ta chấm mật ong chúng ta ăn này ha <laughs> Ê nhưng mà khoan Bây giờ để em xem ở quanh đây còn gì không Bây giờ em sẽ thử ờ, về về về nhà của em để xem có có có có gì không mới được Không biết ở trong ờ, nhà ờ. em có có gì không ta để vô xem thử Ôi Trời ơi Trời ơi Mọi người ơi Coi nè Nhà của em đầy mật ong luôn Trời ơi trời, Rồi xong Em em em không còn thấy cái cái cái cái cái đầu của em đâu luôn chị ơi Trời ơi trời Ơi ơi Ui mà không biết trong cái thế giới tổ ong này có có có có có Sammy có anh dịch ông ta để mình mình có có Simmy nữa không ta để mình lên, lên mình xem người, coi lên kiếm mọi người ôi hình như là không có hình như cái này chỉ là một cái thế giới gọi là chỉ toàn là mật ong thôi chứ không có ai trong đây hết á ôi Wow, nhưng mà cái phòng của mình nè, coi nè, ngập đầy mật ong luôn. Ui thôi, thôi tôi đi ra ngoài đây, tôi không muốn trong này ở đâu. Tí nữa, chắc tí nữa tôi bị gọi là tiểu đường, tôi chết luôn quá. Ôi. Thôi đi đi, Ê, đi, đi ra ngoài đây. đúng nha. Nếu Sao mà chị? thế này thì rốt cuộc là con ong chúa đâu rồi? Ừ, em có không biết nữa. Ê, Đúng rồi, bọn mình đang ở trong gọi là thế giới mật ong Biết đâu trong đây có một con quái vật gọi là một con ong siêu to khổng lồ sao trời Ừ đúng rồi mấy bạn ơi, lỡ đâu trong đây có một con ong nó to là to nó tấn công một mình thì sao ta Ui nguy hiểm quá, nguy hiểm quá Thôi thôi bây giờ tôi tôi nghĩ lại, tôi nghĩ lại rồi Bây giờ bọn mình gọi là đi vòng vòng đây đi Kiếm được cái gì thì thì, thì, thì lấy rồi bây, giờ, rồi bây giờ bọn mình thoát thoát thoát không thôi là chết đấy Ok để tôi đập trời cái nhà đất ơi, ông, Trời ơi ông, ông nó bay tùm lum mặt luôn rồi trời. Em thấy ở trong thế giới này nó có nhiều thứ hay lắm luôn á Wow, ok xem coi Ui trong đây có quá trời vàng luôn là cái lụm lụm lụm lụm ôi xịn vậy vậy vậy vậy vậy xịn còn gì nữa không ta còn gì nữa à trong đây trong đây có cái bồn cầu nè ok lấy cái bồn cầu luôn đem về nhà <laughs> lấy cái bồn cầu chỉ bán ôi thổi hơi thổi rùm đó lấy cái bồn cầu đem về nhà trời ơi nhà em không có bồn cầu đem về nhà xài đúng không về luôn thiệt mà thiệt mà ok ở bên đây có gì đây ui có cái trứng chiên nè nhìn ngon quá lấy luôn lấy luôn cái trứng chiên trời ơi Ê bạn ơi, theo mình à, mình được biết là cái trứng chiên đã để được à, một năm rồi đó bạn. Ờ trứng chiên Trứng chiên để một năm hả Thôi cãi luôn tôi ăn được luôn Cái gì tôi cũng ăn được hết á Cãi đi cãi đi Thôi rồi Bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở về gọi là thế giới của chúng ta thôi Em không muốn ở ở, ở lại đây đâu Lỡ một tí nữa có con quái vật ong nó giết em thì sao thấy không Trên trời quá trời ong bay luôn nè Thôi em em không muốn ở lại đây nữa đâu Chúng ta cùng nhau về nhà thôi mọi người ơi Ok chuẩn bị nha Nhảy vô cùng lúc nha Vô vô vô Ok Một Hai Ơi Ủa Ủa Ủa Ủa gì vậy Ủa Ủa Ủa khoan Ủa tính ra là hồi nãy bọn mình chui vô cái cánh cổng xong bọn mình bị dịch chuyển đến chỗ nào nữa đây Ủa chỗ này không phải là làng Hero Team Ôi mọi người ơi bọn mình đang ở đâu vậy Hả à? Mình đang ở trong một căn phòng toàn là ong Ờ một cái căn phòng gì đâu mà Căn phòng gì đâu mà có mấy con ong bay bay nè Mà còn có cả mực ong nữa Trời ơi chẳng lẽ chúng ta đã bị lạc Cái gì gì cay trước khi chết mình uống mật ong cho đã đây cay ơi cay ơi cay ơi cay tính à. tính tính ra là bọn mình không biết bọn mình có chết hay không nhưng mà bạn nhảy xuống đó bạn uống mật ong riết là bạn bị béo phì bạn chết thiệt luôn á trời ơi trời à, à, à, à ok để mình xem coi cái chỗ này phải tìm cách để thoát ra chứ trời ok mình thử mình đạp cái tường coi đạt được không không đập được trời ơi nó cứng ngắc à không đập được luôn nè ui chết rồi mấy bạn ơi mấy bạn ơi bọn mình bị lạc ở trong cái thế giới nào rồi à. ê nhưng khoan mọi người mọi người nhìn nè trong cái kho đồ của chúng ta đang có giáp kim cương nè với lại là kiếm kim cương với lại là cây cung ủa cái này để dùng làm gì ta ủa mọi người mọi người có biết này dùng để làm gì không ơi bây giờ bọn mình thử sử dụng mình bắn bắn bắn mấy con ong thử coi bắn thử coi bắn nè bắn nè không được mấy con ong này bắn không được Mày các bạn nè. ơi ok để mình xem coi có cái rương ở đây nè u uh, cái gì đây đây là trứng của vua à gì? nữ hoàng ông, wow nữ hoàng ông các bạn ơi đâu đâu để mình mình đặt ra thử nha ui có ông to dữ vậy trời ơi mấy bạn coi này có ông to đùng luôn ấy da ấy da trời nó quấn lại nó quấn lại nó quấn lại ấy da mấy bạn ơi con ông này nó chích mình mấy bạn ơi ấy da trời trời trời trời trời mọi người ơi quýnh đâu quýnh đâu quýnh đâu mày mày mày chích tao hả trời ơi cái con ông này mày hỏi anh em đâu quýnh hội đồng nó liền cho tôi mày mày chích là mày trời ơi nó quýnh em rồi rồi rồi xong em chết luôn rồi, chị ơi mày ơi. mày mày mày ôi ơi sao nó mạnh như trời quýnh đâu quýnh đâu quýnh đâu ui chết rồi ui mọi người ơi con ong nó chui đây trốn rồi nè đâu rồi đâu rồi ơi ơi ơi mọi người ơi nhìn nè con ong bị bọn mình quýnh xong đầu nó nó nó nó bị biến nó bị biến biến thành con ong nhỏ lại nè <laughs> ok ok bây giờ đem thử nha nhiều khi nhờ cái con ong này mà chúng ta có thể quay trở về được nhà đó để em thử đặt nó ra coi ơi nó lại hồi sinh nữa nè trời ơi nó hồi sinh trời cái gì vậy trời ơi đâu có biết mày, đâu mày. em đâu có biết đâu em tưởng là nó không hồi sinh ai về đó nó hồi sinh luôn các bạn ơi con này nguy hiểm quá vậy trời ơi quýnh nó đi cay đúng rồi quýnh nó mày Hay mày, mày mày bố láo bố láo nè mày rồi xong nó rơi xuống đây ok nó rơi xuống đây nó chuẩn bị nó quýnh mình tiếp nè ai bố dạ. láo hình như nó hình như nó thèm thịt phong ai dạ rồi xong tôi chết thêm lần nữa mấy người ơi trời ơi chết hoài luôn á ui trời ơi nữa hả trời ơi cái gì vậy ui sao mà lần này bọn nó chịu hồi được nhiều ông vậy trời ơi ui mọi người ơi lần này không phải là một con ong mà là đến tận gọi là mấy trăm con ong luôn á <laughs> trời ơi trời ơi phong bóp tim rồi phong bóp tim rồi. trời ơi trời ơi các bạn ơi trời ơi mọi người ơi có ai không giúp mình với các bạn ơi các bạn hãy đừng quên là qua bên kênh của các thành viên của hero team kêu gọi mọi người qua đây cứu mình nha rồi xong mình chết rồi bạn ơi bọn mình đang bị kẹt ở trong cái tổ ong rồi không biết ai đến thì cứu bọn mình hay không đây trời ơi Bọn mình phải cố gắng để vượt qua được cái tổ ong này mọi người ơi Ok Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng Mình sẽ kết thúc video tại đây đây Mình sẽ cố gắng gọi là trong thời gian ngắn nhất Để mình giết hết mấy con ong này mới được các bạn ơi Ok Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây đây mấy bạn ơi Mình sẽ tìm cách để thoát ra khỏi cái tổ ong này mới được Bye bye Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha Nhớ nhấn like, share và subscribe ủng hộ cho kênh youtube của mình nha mọi người Tạm biệt Trời ơi ok anh em Tiếp tục giết mấy con ong này và rời khỏi tổ ong thôi Trời ơi nguy hiểm quá <laughs> Thank you.